Giải mã bí ẩn, phải chăng bói toán tiên chỉ việc các hung chính là mê tín? Trong lịch sử có rất nhiều người thấy được cuộc đời của một người, thấy được sự thịnh suy sinh thay đổi của xã hội và viết thành sách, gọi là sách tiên tri. Chẳng hạn thời kỳ Tam Quốc có mã tiền khóa của Gia Cát Lượng, Triều Tống có Mai Hoa Thi của Thiệu Ung, Triều Minh có Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn. Họ đều tiên tri rất chính xác về những sự kiện lớn sau này xảy ra trong các triều đại lịch sử. Tiên tri, bói toán không phải là mê tín vì cuộc đời một người đã được định sẵn. Người tinh thông chu dịch, bát quái có thể biết được những việc lớn của đời người, những thịnh suy của xã hội. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện Lý Thuần Phong tiên tri việc cắt hung chính xác của Lưu Sinh dưới đây. Qua đó giúp bạn có cái nhìn hiểu biết hơn về bói toán. Nó hoàn toàn không phải là mê tín như mọi người vẫn nghĩ. Lý Thuần Phong có thể tiên tri các hung chính xác. Vào những năm đường Thái Tông ở Trung Quốc có một người tên là Lý Thuần Phong, người Ung Châu. Ông tinh thông thiên văn lịch pháp, có thể dự đoán các hung cực kỳ chuẩn xác. Đến những năm càn nguyên thời đường Túc Tông, dòng họ ông có một cụ già tên là Lý Chi Vi, rất giỏi thuật chiêm tinh. Đương thời có một người họ Lưu, đến kinh thành Trường An muốn nhờ và cầu quan, nhưng mấy năm không được. Năm nay, họ Lưu thông đồng với bộ lại, dựa vào quan hệ nhờ và, tự cho là có trí thì ắt nên chuyện. Nghe nói lão Lý xem bói cực chuẩn, bèn đến chợ Tây tìm lão. Ông lão bốc một quẻ và mỉm cười, nói, năm nay cầu mà không được, sang năm không cầu mà tự được, họ lưu không tin, đợi đến khi bộ lại niêm yết danh sách, quả nhiên không có tên. Sang năm lại đến kinh thành tham gia đợt thi của bộ lại, nhớ lại lời của lão Lý, ông không nhờ vào quan hệ nữa nhưng không đủ tự tin, lại đến chợ Tây hỏi lão. Lão Lý phán rằng, năm ngoái ta đã nói rồi, chức quan của ông tất thành. Không phải ngờ vực, Lưu Sinh hỏi, nếu được làm quan, thì nhậm chức tại đâu? Ông lão phán rằng, làm quan tại đất Đại Lương, làm quan rồi hãy đến gặp ta. Khi bộ lại niêm yết danh sách, quả nhiên tuyển chọn Lưu Sinh làm huyện úy phủ Khai Phong. Lời tiên tri Lưu Sinh làm huyện úy phủ Khai Phong. Lưu Sinh kinh ngạc mừng rỡ, xem lão Lý như thần, rồi lại đi gặp lão. Lão Lý phán rằng, ông đi làm quan, không cần tiết kiệm, cứ tùy ý thu nạp, ắt không gặp trở ngại. Khi nào sắp mãn nhiệm, ông có thể xin một chức quan, rồi vào kinh thành. Ta muốn giao cho ông một quẻ. Lưu Sinh Ghi nhớ lời dặn, đến phủ khai phong làm huyện úy. Bởi vì xuất thân từ quan gia nên được quan trên yêu mến. Ông nhớ lời của lão Lý, ông thỏa sức vơ vét tiền tài mà không lo nghĩ gì, quan lại trên dưới đều rất yêu mến ông. Hết nhiệm kỳ, ông tích lũy được tới 1.000 vạn quan tiền. Bèn đến gặp quan thích sử, xin làm quan áp giải tô thuế đến kinh đô. Thấy chim quý trước, thăng quan một bậc. Khi đến Trường An, ông lại tới gặp lão Lý. Lão phán rằng, trong vòng 3 ngày, ông sẽ được thăng quan, lưu sinh không tin, lão phán tiếp. Tuyệt nhiên không sai, thăng quan cũng tại quận này. Đắc được chức quan rồi, ông có thể quay lại gặp ta, lưu sinh rời đi, trong lòng bán tín bán nghi. Ngày hôm sau ông áp tải tiền thuế đến nộp vào ngân khố, đến trước ngân khố chỉ thấy ở phía đông nam có một chú chim ngụ sắc bay lên trên nóc nhà. Màu sắc rực rỡ, hàng trăm chú chim xôn xao, kéo đến che kín cả bầu trời. Lưu sinh thốt lên, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Nhất thời làm kinh động thái giám trong cung, người trên kẻ dưới đều vây quanh. Có người cho rằng, đây là chim phượng hoàng, Chú chim ngũ sắc nghe thấy tiếng ồn ào liền bay đi mất. Hàng trăm chú chim cũng dần tản đi. Chuyện đến tai hoàng đế, hoàng đế cho rằng đây là điểm đại cát. Ông liền truyền lệnh, tìm xem ai là người thấy trước tiên, nếu là quan thì thăng một bậc. Cha ra thì Lưu Sinh là người thấy trước tiên, liền lệnh cho bộ lại. Thăng Lưu Sinh làm tri huyện phủ khai phong. Quả đúng nội trong ba ngày, cũng tại châu này. Lưu Sinh phục lão lý sát đất, lại đến hỏi lão Lý nên làm quan thế nào. Lão phán rằng, chỉ cần giống như ngày trước. Thỏa sức vơ vét, tiên tri mất chức. Sau khi Lưu Sinh đến nhận chức, vẫn tham lam vơ vét tiền của, lại có được một nghìn vạn quan tiền. Sau khi mãn nhiệm tới Kinh Thành nghe lệnh tuyên truyền, ông lại đến gặp lão Lý, thì lão phán rằng, lần này phải làm một vị quan liêm chính, một đồng cũng không được nhận. Cẩn trọng, cẩn trọng. Vì đã quen tham lam vơ vét, sao có thể nhẫn nại được. Đảm nhận chức vụ chưa được bao lâu, bản tính lại nổi lên. Ông ta bỏ mặc ngoài tai lời của lão Lý. Không lâu sau, quan trên tước chức của ông, tịch thu tài sản vì tội tham ô. Ông lại đến hỏi lão Lý, hai lần trước lão chỉ tôi thỏa sức vơ vét, nhưng nay lại bảo không được nhận hối lộ. Hai lần đều ứng nghiệm, ấy là duyên cớ làm sao? Lão Lý phán rằng, Đời trước ông là một thương nhân lớn, có 2.000 vạn quan tiền. Ông qua đời tại Biện Châu, số tiền đó lưu lạc tại nhân gian. Giờ ông ra làm quan, vốn là lấy lại tài sản của mình xưa kia nên không coi là tham ô và được bình an vô sự. Người dân huyện Thọ Xuân không nợ nần ông, hà cớ gì ông lại tham lam quá mức. Nên giờ ông vẫn tham lam vơ vét cho bằng được, thì coi như làm chuyện xấu rồi, lưu sinh khắc cốt ghi tâm lời lão lý rời đi mà vô cùng hổ thẹn. Bói toán tiên tri không phải là mê tín. Bói toán tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên. Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc, kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Kỳ thực đây là một bộ phận của văn hóa thần truyền. Kỳ thực, Bói toán là dùng tiểu đạo thế gian của đạo gia, suy đoán dựa vào tướng tay, tướng mặt, số mệnh gắn với ngày sinh, sinh thần bát tự, các tin tức mang trên thân người và thường bị hạn chế. Thực ra có người có thể nhìn thấy được tương lai và quá khứ một cá nhân, thậm chí là thấy được những quy luật phát triển của toàn xã hội hoặc quy luật biến hóa của toàn thiên thể là điều có thực. Đó là người có công năng túc mệnh thông, đây là một trong sáu công năng đã được thế giới công nhận. Bói toán tiên tri không phải là mê tín, vốn đã có từ thời xa xưa. Người tinh thông tướng số có thể đoán ra được. Đâu là con đường chân chính để thay đổi vận mệnh. Cổ nhân thường nhìn nhận sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên nghĩa là sống chết có số, phú quý tại thiên. Mệnh của mỗi người nếu thuộc về thiên định là cố định không thay đổi thì vận lại có thể thay đổi được bởi các yếu tố do nhân định. Tất nhiên cách thay đổi vận mệnh là không đi ngược với ý trời, cần hành sự theo thiên ý, Vậy làm sao để thay đổi số mệnh của mình? Thuật pháp có thể giúp tránh né, không phải cách thay đổi vận mệnh. Một người đã rất nhiều ác nghiệp trong nhiều kiếp sống thì trước sau gì họ cũng gặp quả báo. Tuy nhiên, một số người có khả năng dự đoán kiếp nạn sẽ xảy đến và cho rằng mình có thể tiêu trừ kiếp nạn đó cho người khác. Đã có người làm như vậy và thu được kết quả tại thời điểm đó. Song thực tế, thuật pháp không thể tiêu trừ được tận gốc kiếp nạn mà chỉ có thể tránh được trên bề mặt. Vì thế, họ có thể tránh được khổ nạn trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không thể tránh được cả đời. Cổ nhân có câu dục tốc bất đạt, ở phương diện này cũng có thể hiểu là ai muốn nhanh chóng thay đổi vận mệnh là điều phi thực tế. Nếu như cố tình dùng mọi cách bất chính để đạt được mục đích thì càng tạo ác nghiệp. Cũng có câu nói, tướng do tâm sinh. Khi tâm tính con người thay đổi thì diện mạo cũng sẽ thay đổi, phúc khí cũng theo đó mà đổi thay. Do đó dựa vào bát tự để đoán mệnh sẽ không còn linh nghiệm nữa. Chúng ta có thể thông qua hành thiện tích đức để thay đổi, để cải biến bản thân. Hành thiện, tích đức, tu dưỡng nhân tâm là cách thay đổi vận mệnh tốt nhất. Trong xã hội hiện đại, nhiều người không tin vào luật nhân quả nên dễ dàng dùng mọi cách và làm bất cứ điều gì để đoạt điều mình mong muốn tuy nhiên điều nhận được có thể là ngược lại. Điều đó dẫn tới thành công không lâu dài hoặc tuổi thọ giảm bớt, âm đức mất đi. Những nỗ lực quá mức đều không thể thay đổi được sự an bài thiên định. Người luôn từ bi sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ngay thẳng tốt bụng, bao dung với mọi người thì dần dần có thể chuyển biến theo chiều hướng khác. Một người càng hay ghen tị, dối trá, keo kiệt thì sẽ tạo ra những trường vật chất xấu. Cổ nhân dạy đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu nghĩa là người càng trong sáng, càng dễ kết giao được với nhiều lương duyên tốt đẹp, đường đời rộng mở, vận may sung túc, viên mãn vô cùng. Trường năng lượng tích cực sẽ giúp có được sức khỏe, niềm vui, sự lạc quan trong tâm hồn và thu hút năng lượng tích cực khác. Trong đời thường, nếu có thể chú ý hành vi của bản thân, kiềm chế những thói quen hành động xấu, bồi dưỡng những điều tốt, dần dần từ trường xung quanh sẽ thay đổi, thời vận cũng có thể chuyển biến khác. Làm nhiều việc tốt là cách thay đổi vận mệnh. Đối với việc cần làm, trong mọi việc nên học cách chịu trách nhiệm, làm việc chuyên cần và hoàn thành cẩn thận. Người có quyền thế không nên lợi dụng để tư lợi cá nhân. Nếu làm như vậy sẽ hao tổn âm đức. Dù không thể hành thiện cũng tuyệt đối không nên làm điều ác. Luôn đối xử tốt với mọi người vận mệnh cải biến. Trong những việc tốt có thể làm, không phải chỉ chú trọng việc lớn mà điều thiện nhỏ chớ coi khinh, điều ác nhỏ nhớ đừng làm. Dù không có khả năng cho người khác thứ gì, cũng có thể cho họ nụ cười, lời khen ngợi. Dù không nói được lời vàng ý ngọc, thì cũng đừng nói điều làm người khác buồn lòng. Không ngại chịu khổ, vận mệnh thay đổi. Khi có thân người thì con người có 8 cái khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt con người trong bể khổ ấy mà vẫn không đánh mất đi bản tính chân thành, lương thiện của mình. Một người nếm đủ đắng cay khổ đau trên đời mà tâm vẫn hướng thiện thì tất cả các nỗi khổ ấy đều hóa thành một bông hoa vô cùng chân quý thánh khổ linh hoa. Sống cảm ơn, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính bề trên, khiêm nhường với người khác. Mỗi người nuôi dưỡng trong mình lối sống tình cảm, ân nghĩa. Trước tiên trong gia đình là hiếu thuận với cha mẹ sau đó là tôn kính với những người thuộc bề trên. Cuối cùng là biết khiêm nhường với người khác, không khoe khoang nói quá nhiều về mình. Đó mới là biểu hiện của một người sâu sắc. Làm việc tốt không cần lưu danh. Chân thiện là gì? Chu Tử đã nói rõ trong Chu Tử trị ra cách ngôn, thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện, ác khủng nhân chi, tiện thị đại ác. Nghĩa là, làm thiện muốn người ta thấy, Điều ấy không phải là chân thiện, không phải cái thiện thực chất. Làm ác sợ người ta biết, điều ấy chính là đại ác, tội ác lớn. Làm việc tốt không lưu danh là cái lẽ đương nhiên. Nó là cách thay đổi vận mệnh từ căn bản. Đức hiếu sinh là đức tính mà ai cũng có thể thấy. Có người làm việc thiện lại muốn được người khác nhìn nhận thì không phải là thiện ý. Hay tôi tích đức bao nhiêu khi làm việc này. Vào chùa gõ mõ, thắp hương, cúng dường một ít tiền và Đức Phật sẽ phù hộ. Thần và Phật không coi trọng hương cúng dường mà là mong con người tu tâm hướng thiện. Hãy làm việc chăm chỉ để giúp những người mà bạn có thể giúp đỡ. Bạn không nên thể hiện bản thân, cũng không cầu phúc báo. Bằng cách này, âm đức này sẽ tích tụ rất nhiều. Tích tụ âm đức không chỉ có thể ngăn chặn tai họa, kéo dài tuổi thọ, tăng của cải mà còn có lợi cho con cháu. Những việc nên thay đổi để cải biến vận mệnh. Thay đổi thói quen xấu là cách thay đổi vận mệnh. Ngoại hình đẹp hay xấu là do cha mẹ ban cho, nhưng tinh thần thực sự là do bản thân trao dồi. Cổ nhân cũng lại có câu rằng tướng do tâm sinh nghĩa là tâm tốt thì tướng cũng tốt. Điều đó sẽ hiển hiện ra tướng mạo, khuôn mặt của một người. Ngũ quan hài hòa vẻ mặt tràn đầy phúc khí. Thân hình bụ bẫm, mặt mày hồng nhuận, mắt nhìn sáng rõ, lời nói trong sạch, thanh như trung lớn. Đó là người có phúc tướng. Người mà sắc khí người tối tăm, thiếu tập trung, nói năng không mạch lạc, lắc lư, dáng vẻ buông thả thì cần chú ý thay đổi những thói quen xấu trở thành tốt. Thờ cúng Không thờ cúng những thứ bừa bãi. Có những gia đình thờ bài vị của động vật đều thờ như thần. Đó là phạm thượng với thần, không những không được thần che chở mà còn gây tai họa cho chính mình. Mối quan hệ Hãy chủ động kết bạn với những người có đạo đức, học thức, Người bạn có phẩm đức tốt sẽ giúp ta tu thân. Những người có từ trường năng lượng tích cực dần ảnh hưởng đến trường năng lượng của bạn. Theo thời gian bạn sẽ thay đổi tâm tính, cách làm người. Từ đó thay đổi vận mệnh. Khi nhận thấy bạn bè của mình làm không đúng công việc của mình, bạn không nên phàn nàn mà nên xem xét nội tâm xem bạn có hành vi tương tự hay không. Sức khỏe Uống nhiều nước trắng hơn và ăn chay nhiều hơn ăn ít đồ chua, ít mặn ngọt. Nên vận động, ngồi thiền. Đi ngủ sớm, dậy sớm, tránh xa rượu bia thuốc lá. Hãy tránh những cảm xúc kích động như tức giận, phát cuồng. Ngoài ra, tránh những thứ kích thích các giác quan của con người. Vận mệnh bao gồm tất cả các khía cạnh và là một hệ thống hoàn chỉnh không thể chia cắt và cô lập. Làm người tốt, trong lòng luôn có thiện niệm, thường làm việc thiện, đây là lời vàng tiếng ngọc của nhân để lại cho chúng ta.